dạ phước cần thơ xin ờ, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha à, đến hẹn lại lên hôm nay à, phước lại tiếp tục à, cập nhật tiếp cái tiến độ à, máy ấm dưỡng lão à, đến à, cô chú anh chị quý mạnh thường quân à, tiện theo dõi tiếp xem mình làm tới đâu và được những gì nữa rồi và đây cũng là à, phần thứ 19 này từng làm thứ 15 từ ngày 19 à, tây tháng 3 đến ngày 26 à, tây tháng 3 năm 2022 rồi thì ở à, phía trước mặt cô chú anh chị đây à, là mình đã xong cái phần xong cái xong ha mình đang làm tạm thời là bao nhiêu đây thôi bây giờ các anh em thợ đang chuẩn bị tiến hành làm bên cái phần giường rau đang làm cái phần xây với lại đổ đây nữa đây là cái bảng hiệu lần nữa sẽ để đây nè đây là cái thẳng gạo còn à, đây sẵn Phước nói luôn đây mé bên đây thì nữa mình làm à, cái nhà mát à, thứ hai bắt đầu sẽ đổ 12 à, cái cây 12 cây cột để bắt đầu mình đóng xuống đây ra 3 mét nha dài khoảng 15 là cái nhà mát để nữa mình có chỗ để mình nằm trọng nữa mình đóng cái cột bự bự vậy đó giống như cột đèn vậy đó đó mình sẽ dùng sắt 12 và hiện tại là kinh phí cái nhà mát này là chưa có nha à, nhưng mà Phước thì cứ vẫn tiến hành làm tới đâu hay tới đó rồi giờ mình sẽ đi vào nhé đó phần này thì mình đã lập ton xong rồi lập ton luôn rồi sẽ còn đóng thêm lau phong ở đây nữa nha đó nữa đây không vào mình mở vô đóng lau phong khi mình bước vào đây bước vào thì à, đây là cái dách dách để à, cập nhật cái à, bản chi âm danh sách mạnh thường quân hỗ trợ cho báo dưỡng lão à, tổng kinh phí này nọ còn bên đây nữa mình sẽ bắt chỉ và làm ờ, một cái hình gì đó có thể là nữa ờ, để ờ, về sau phước suy nghĩ tiếp là cái bảng này đó mình sẽ bắt chỉ giống như vậy nè đó giống như cái khung bên đây đó mình sẽ bắt chỉ như vậy mặt trước này thì tất cả mình sẽ ốp gạch hết cả hai cây cột này luôn hai cây cột của cái nhà hai cây cột trước này mình cũng ốp luôn ốp gạch hết bước vô cửa gào mình ốp gạch rồi bên đây là bản tri ân mạnh thường quân kế tiếp là mình sẽ làm một cái bảng chú đại bi ở đây cái chú đại bi bắt chỉ là bảng chú đại bi sau đó là cái bức tượng quan âm mình sẽ để ở đây một bức tượng một cái sáu sau đó mình làm cái bậc nữa tượng quan âm ở đây kế bên mình sẽ làm một cái ờ, cũng là một cái bảng nữa thì cái bảng ờ, chú gì đó giống như cũng về ờ, Phật pháp mà để phước cũng suy nghĩ còn không nữa thì cô chú anh chị có cái gì đó góp ý thì cho phước biết để phước nhờ thợ chừng nữa mình làm mình dán lên luôn ở trong đây sau cái bức tượng sẽ là một cái uh, ốp gạch một bức tranh của hình hoa sen cũng tới đó trên uh, tượng Phật mẹ Quan Âm tí xíu rồi ở đây mình sẽ xây lên một chút xíu sau đó mình làm cái hồ hồ Hoàng Long bổ đây để mình uh, chẳng hạn như trong quá trình mà Phước đi uh, làm thiện nguyện uh, có các cô chú anh chị nào đó uh, vô tình mình uh, gặp hay là bán ba ba hay gùa gì đó hay là cái gì đó mình để mình sẵn mình đem về luôn mình mua xong mình đem về luôn mình không biết thả ngoài sông ngoài cũng vậy mình đem về mình để luôn thả vô nuôi luôn thả ngoài sông bị tao bắt cũng vậy mình cho về đây ờ, để ờ, gần kế tượng mẹ rồi đó là mé bên đó nha còn cái lỗ trống sau đóng gạch đó đó cô chú anh chị thấy không ạ tiền nữa mình ờ, phước sẽ mua một cái cây nào đó để mình trồng để mình lấy bóng mát tại đó là mình phước chừa lại phước không có lọt để nữa làm bóng mát sau đóng gạch đó đó mình còn một cái hình tam giác rồi giờ mình sẽ đi vào máy ấm nha máy ấm thì hồi tuần rồi à, cũng đã đi xong đường điện điện rồi tất cả đã đi xong Phước cũng gửi lời, gửi lời cảm ơn à, một cái à, nhóm bạn à, khoảng 6 người à, các kỹ sư điện họ đã bỏ công bỏ sức đi tới nơi đây và làm miễn phí hoàn toàn à, nhưng mà vật vật tư về điện thì mình vẫn mua nha sau đó thì à, họ chỉ làm thôi họ câu cho mình đó câu bóng đèn câu điện đây điện mình đã câu hết rồi đây mở đèn lên đó có đèn nè đó khi nữa bước vào đây là sẽ là một cái ờ, cái bàn thờ cái bàn thờ phật tam thánh thì nữa cũng đang ờ, liên hệ để ờ, hỏi rồi để mình uh, trang trí để cho chiều các cụ có thể uh, ra đốt nhang cho nó ấm cúng cái máy ấm với lại mình nghe Phật pháp Phật pháp vô biên mà đó đây là cái đường đi đã lên đèn luôn thấy không đó đóng đầu phong hết rồi hôm nay thì các ờ, thợ sắt cửa họ vô họ gắn cửa luôn đây cái cửa cửa sổ họ đang chỉ bị gắn cửa sổ nè cái phòng thì cũng không có gì thay đổi nên ờ, từ này phút sẽ không cập nhật tiếp đó hiện tại nó cũng vậy nhưng mà nó chỉ có gắn đèn thôi à, sẵn rồi mở cho cô chú anh chị xem luôn nè đây còn dao lên đó có đèn đây là thợ kỹ sư đây họ đi ờ, rất là đẹp nha đó một hệ thống đèn ngủ đó từ cái đèn này đó mở đèn lên trong nếu tối rồi là, là mở đỏ ba đèn ba bóng tối bật đèn ngủ đó sử dụng đèn ngủ mỗi phòng là sẽ là một cầu giao điện đi nè quay cầu giao điện để tránh trường hợp những hạn như ờ, có chuột chặt cái phòng nào thì mình có thể ngăn điện từ cầu dao ở phòng ở ở phòng đó ở khu đó không cần thiết là phải qua khu khác trên này thì ờ, chúng ta đi đường điện để những cái quạt à, phước có nói với mấy uh, ờ, đầu á là canh ngay cái khoảng giữa giường xong rồi ờ, tủ xong rồi quạt và treo tường thì đây là rất quên chặt các cầu dao cứ đợi đi để lên một lên khác đó lên đèn chưa lên rồi lên rồi đó sáng trưng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị đó vô bóng lón đó nhà vệ sinh chừng nữa mình sẽ gắn ờ, các phần ờ, dòi sen rồi vô sau còn từ từ cửa đây thì cửa sổ cửa đây thì nên ờ, cô chú anh chị nên nghĩ là làm bằng cửa kiếp không mà tức là thứ nhất là mình khi khu khu ông khu bà nên ờ, cũng an tâm không có sợ ờ, tránh cái trường hợp mà hình nhà tắm hay này nọ này cũng già cả rồi cũng may nhìn đâu còn gì đâu nữa mà không với sợ về ờ, mặt khác là cái cửa thì mình sẽ làm cái cửa màu giống vậy nè đây hệ thống cửa màu này thấy không đó đó mình cửa lùa đó đây nữa gắn lên màu đủ màu nha đó bên đây thì cũng đi đèn hết trơn rồi bên đây thì khu này nó rộng hơn thì phước sẽ uh, nghiên cứu uh, ờ, ông nhiều bài nhiều mình sẽ đi đó đèn lên trên thấy không hệ thống đèn ngủ hệ thống đèn ờ, chiếu sáng đầy đủ hết đây mỗi phòng thì sẽ có mỗi cầu dao riêng không có dính liền với nhau đó lỡ có trục chặt khu nào mình tắt cái khu đó hiện tại thì uh, giường thì phước cũng đã hỏi và đặt rồi hiện chút xíu nữa khi mà cập nhật cái chi tiết mà báo cáo á phương kia em phước sẽ nói luôn ở đây là điện ở khu sau thì nữa mình sẽ làm tiếp vòng cặp này nữa thứ bảy hai chiều gì bữa nào mấy bạn nó rảnh á các bạn đang đi công tác sẽ ghé lại lắp tiếp đây sao cũng lắp rồi đó đóng đèn cái chỗ này là cái chỗ để tivi đó giờ cũng bắt đầu vô là tính để treo nhưng mà cuối cùng coi phút nói với anh đó á nổ miếng đan nữa mình sơn cái này lại rồi đổi cái đăng để nó viên đi cho nó chắc chắn đây đang lắp cửa nhà tắm cửa nhà tắm đây nè cửa mờ thấy không cô chú anh chị nhìn ra ngoài đâu thấy gì đâu đó hệ thống cửa mờ mà nó sẽ lấy được ánh sáng ở ngoài đỡ số điện mà đó mình lùa qua mình phải nhìn sử dụng cửa lùa đây nhà đây nhà bếp nữa là một cái tủ ché đây là hệ thống là điện máy chúng ta có phần rồi đây là đèn nhà vệ tinh. Ờ, nhưng mà nó vẫn còn thấp nó đang đợi đợi nó rẻ xong á là mình mới làm cái đổ thêm đổ thêm 200 khối nữa và trước tiên thì Phước sẽ cập nhật bên đây bên đây thì nữa mình sẽ lọt luôn nha còn lọt nữa bên đây là cái đường đi bên hông nè đang đổ cột nè từ sau đầu xây đường đi bên hông thì dài dạ. nữa mình bắt băng đá dài dài đây xong rồi đó bắt đầu giờ mình qua bên cái vườn rau bên đây

xây lên một mét sau đó mình làm hàng rào tại nữa sao mình có nuôi gà rồi nữa bởi vì mình phải làm gì cho nó kỹ đang làm ở sao tại nó giáp mé mương đó đó ở đó nhìn thấy không thấy đó, nó giáp mé mương bởi vì nó làm nó hơi ờ, cực tí xíu mình phải đổ được kỹ mà đi sẵn lại cho tôi luôn hai cái tại đó ngay gần mé mương bởi vì mình đổ cũng hơi ờ, đổ ra không được mình phải ờ, đổ ở đây để cho nó giữ nó kiền lại đó, mình xây lên xong bắt đầu ờ, mình đổ các nền như nữa bắt đầu xúc cát qua tại sợ lấn qua bên vườn sầu riêng ta chết là không có tiền đền luôn á đó, thợ đang làm ở đó vô cát đây nữa rồi bây giờ à, Phước à, sẽ à, cập nhật cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ từ ngày 19 tây tháng 3 cho đến ngày 26 tây tháng 3 à, danh sách từ 1 đến 139 thì cô chú ở bên 339 thì cô chú anh chị có thể xem lại ở các phần trước thì như Phước đã nói á à, chừng nữa các danh sách này thì Phước sẽ để trên các bảng tri ân ở trên đó bước vô cổng thì mình sẽ thấy tên từng người và đã hỗ trợ bao nhiêu bao nhiêu 20 ngàn hay 50 ngàn hay 100 ngàn hay cái gì đó à, thì hồi tuần rồi có ờ, chị ờ, chị Như ở Hà Lan hỗ trợ là 500 euro thì số thứ tự là 340 à, 341 là anh Đại ở Hà Lan 100 euro 342 là vợ chồng anh chị Phi và Monique ở Mỹ hỗ trợ 2.400 USD uh, ờ, 343 chị Hana Đỗ Nguyễn hỗ trợ 100 USD 344 là Facebook chị Nguyễn Thanh Nguyệt ở Mỹ hỗ trợ 12 triệu rưỡi à, ờ, trong đó là à, vợ chồng anh chị Phi và Monique ở Mỹ với lại chị Hana Nguyễn Đỗ là hỗ trợ giường chị anh anh chị hỗ trợ giường à, thì à, tuy nhiên là giường Phước cũng đã đặt và mướn thợ luôn mình làm là giường sắt sắt là sắt là một ly tư sắt mà loại sắt chắc luôn á không phải ly hai mà sắt ly tư để cho nó chắc chắn thì Phước đặt 20 cái tuần sau người ta sẽ báo giá cho Phước à, với mền à, thì à, Phước dự trù mền với giường là 30 triệu thì à, còn dư cái số tiền đó thì Phước à, để bắt đầu mình lo những cái phần khác ở trong máy ấm mình tiếp tục xây dựng thì Phước cũng đã nói chuyện với anh chị rồi và Facebook chị Nguyễn Thanh Nguyệt cũng vậy chị hỗ trợ mua mền à, cô cẩm mì hỗ trợ 2 triệu 2 à, bạn Minh Sương hỗ trợ 500.000 đồng anh Nguyễn Công Bình ở Mỹ hỗ trợ 100 USD anh này là hỗ trợ cũng lần hai luôn đợt trước nhưng mà nữa Phước sẽ trước khi mà lên bản tri ân Phước sẽ ngồi dò từng người từng người coi có ai hỗ trợ lần hai hay hỗ trợ lần ba Phước sẽ dồn lại và cập nhật một lần và một mạnh thường quân ẩn danh một chú chứ có cái số thứ tự là 22449 hỗ trợ 750 thì hôm trước Phước có hỏi tên chú chú kêu giấu tên luôn thì thôi à, Phước à, nhận được cái tin nhắn à, có à, số tiền là bảy trăm rưỡi và có cái mã giao dịch là 22449 thì Phước cập nhật lên luôn thì tổng cái số tiền nhận được thêm là 90 triệu 750 ngàn đồng thì hồi từng rồi là mình còn cái quỹ là 90 triệu 644 ngàn đồng thì Phước cộng 2 tầng lợi thì tổng quỹ mình là 181 triệu 394 ngàn đồng thì bắt đầu bây giờ mình sẽ thu chi như thế nào về vật tư à, các đá sắt xi măng với lại à, các đá sắt xi măng đổ cột rồi này nè là 27 triệu 5 503 ngàn đồng và Phước cũng đã đặt thêm 200 khối cát tiền nền 200 khối cát nữa nhưng mà các chiếc này mình sẽ dùng là cắt cắt vàng không phải cắt đen tại cắt đen đợt trước là 22 triệu cắt vàng đợt này chắc nó nhỉnh hơn xíu nên là 25 triệu lập ton là 12 triệu 218 ngàn đồng lập ton là mình lập cái phần trước nè sắt đồ này nè đó như là nó mình lập bên đó tại mới lập xong này đóng lao phong thì bữa hổm là mình đã phán luôn cho họ rồi hết nguyên máy ấm luôn 40 triệu thì nữa họ sẽ đóng luôn cái phần trước này đợt sau đóng tiếp tuần sau chắc tuần sau là đóng rồi với lại mua một cây than 950 ờ, ngàn đồng cây than để cho mấy anh thợ bắt lên top cây than làm thuốc đắng cây than hồi vàng á ngay cái đường đi á đó. đó mình bắt tốt đẳng á chín trăm rưỡi giường với mền là phước uh, ờ, 30 triệu là giường thì mình đặt tạm thời trước 20 cái giường thôi chứ mình không đặt nhiều và đặt mền cũng vậy rồi tiền công là từ này mình cũng mướn thêm hai phụ hai phụ để chia để đào cái bên kia đào mà cái rãnh đó đào cái rãnh mà để mình ờ, đổ ờ, đổ đổ đổ đà bên cái vườn giao nên tiền công từ này nó nhỉnh hơn tí xíu là 22 triệu 500 ngàn đồng là cộng với ờ, tiền cà phê luôn á thì tổng cái số tiền là 128 triệu 590 ngàn đồng thì mình lấy 181 triệu 394 ngàn đồng trừ cho 128 triệu 590 ngàn đồng thì tổng cái quỹ mình còn lại là 52 triệu 804 ngàn đồng à, trong đó cái phần giường gao à, nền 200 khối cát giường gao mình đã trả tiền rồi nè giường với mền cũng đã xong bây giờ là mình còn nặng nhất là cái phần nhà mát như Phước đã nói từ hồi nãy à, đầu ở clip cái phần nhà mát là ở đây mình sẽ đổ cây cột 12 cây cột 15 12 cây cột nãy Phước hỏi là còn máy lớn này nè cột máy lớn này nè như cục điện như nè mình sẽ đóng từ đây nè từ ngay chỗ cây chàm ngoài đó cô chú không mình từ ngay đây từ đây mình ra 3 mét xong đóng cây chàm đóng đóng ở bên đóng cái đóng ngay cây chàm đóng xuống đóng dài đã xong nữa mình lót mình làm cái nhà mát ở đây để mình gian rộng rồi xong mình mướn mướn vô be mọi loại họ đóng chỗ đầu mình làm cái gì cái nhà mát thì chi phí này chắc cũng cỡ khoảng à, sáu bảy triệu nữa thì ờ, Phước cũng rất là mong cô chú anh chị hỗ trợ tiếp cái phần này để cho máy ấm nó sớm hoàn thiện chứ ờ, mấy phần trong này hiện giờ còn chỉ là chặt thôi nội thất thôi điện chứ tiền điện cũng đã rồi rồi tiền điện như hồi nãy là Phước có Phước có ờ, có cộng vô luôn rồi đó hồi nãy quên đọc tiền điện là thêm 10 triệu 419 ngàn đồng nha là cái tiền mà mua về vật tư á bóng đèn công tắc mấy cái tắp lô đồ này nọ còn công là đội kỹ sư họ phi họ miễn phí họ làm rất là nhiệt tình luôn tới gần 10 giờ tối họ mới về nhưng mà họ dù họ rất là bận luôn nha rồi khi mà mua là họ chở vô phụ luôn nói chung là cũng gửi lời cảm ơn à, anh em của đội à, bên à, làm à, làm gì nè làm điện dùm nha còn về cái phần bản hiệu với mấy cái phần bản này nọ cửa sắt nhiều chừng nữa còn cửa nữa rồi còn gào kéo nữa nói chung là thấy lạc giặt lạc giặt chứ cũng còn nhiều lắm Phước cũng rất là mong cô chú anh chị tiếp tục đồng hành để cho máy ấm nó sớm hoàn thiện chứ giờ mình uh, nghĩ là thấy nó về là nó xong rồi nhưng thực chất ra là chưa có xong bởi vì nhiều bạn cũng nhắn tin hỏi Phước là xong chưa có ai vô ở chưa nó trời ơi, chưa có xong gì hết trơn á cậu thấy dưới lạc giặt giặt chứ còn nhiều lắm giống như giờ quý vị uh, cô chú giờ nghĩ nè một cái căn nhà mình vừa cất xong nhà mới không có gì hết thì nói chung là những cái thứ lặt vặt vặt từ cái bàn chải từ cái ờ, đôi đũa từ cái muỗng à, từ cái kem đánh răng cái gì mình cũng phải mua từ cục xà bông cũng phải mua cái gì cũng tốt tốn rất là nhiều chi phí bởi vậy Phước ờ, cũng rất là mong cô chú anh chị tiếp tục đồng hành nha để ờ, cho máy ấm sớm hoàn thiện để rước ông bà trở về đây à, mình à, chăm sóc và nhiều bạn cũng hỏi mình là có ai đăng ký ở chưa thật sự đăng ký ở thì rất là nhiều ở giờ cất gần một ngàn cái này luôn cũng chứa không nổi nữa tuy nhiên à, theo quan điểm của phước thì à, khi mà phước bước về đây ở thứ nhất là neo đơn không chồng không con còn có chồng có con mà có nhã ý nhiều người á thấy mình cất máy ấm có mẹ có cha không chăm sóc cứ thảy cho mình đây chăm sóc ở tháng hai tháng cái xong lôi về thì thôi Phước không có nhận nha Phước chỉ nhận những cái cụ bà ông cụ không chồng không con anh em thì tất nhiên mình phải có rồi nhưng mà đặc biệt những người không chồng không con thì ưu tiên trước rồi một lần nữa Phước à, xin à, kính chào cô chú anh chị và các bạn hẹn gặp lại ở tuần sau xem bắt đầu nó tập trực tiếp những gì tuần sau là đổ này nổ đổ mấy cây cột để bắt đầu mình gô be đổ cái cột xong là 15 ngày sau cho cột nó khô bắt đầu mình mới mướn gô be lại đóng xuống thì cái tròn tròn cái này là cái phần nhà mát nè biết đâu hên hên có cô chú anh chị nào hay là các nhóm nào đó hỗ trợ được cái phần này là mừng lắm luôn á còn mấy cái này lặt giặt bản hiệu nè rồi à, bàn ăn nè bản hiệu này thôi là nói chung là hết nguyên cái dàn bản này bản này cũng nọ không chắc cũng mười mấy triệu nữa đó rồi dàn đèn nữa rồi coi camera nữa nói chung là nhiều lắm tùm lum chứ còn phải lót sàn này nữa còn ốp gạch nữa nữa ốp từng cái cột này luôn nè ui thôi nhiều quá thôi hẹn gặp lại rồi tuần sau tới đâu hay tới đó bye bye và hẹn gặp lại